bạn đi chẳng bạn đi mà bạn đi làm vậy đó thôi ước là các bạn youtube nó ơi youtube rồi các bạn đi, chơi chuyện này nữa ngọt đó ừ chứ đó trong bạn đi trong bạn đi nó ta trong bạn đi còn bà miếng đặt cái kẹo còn còn đẩy cho xe cỏ đấy có bà xe cỏ hả ừ, bé mới nè nó bé nữa còn bà đi ừ. còn bà xe cỏ ra ngoài đi coi biết cái đó, đó. Ừ.